Hello, xin chào mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Đá Wish yeah. Lần <laughs> trước mình đã đi du lịch ở Cần Thơ nè à, Khi đó mua quà cho Shinsuke Quà cái gì hả? Quà này là... cái này là mèo <laughs> Cái này là cái gì à? Mình không Cái này là... ếch nha ếch Bên ngoài ghê quá ừ, Nhưng mà cái này là vị là ngon nè mình muốn shiitake bắt ngon hết hồn nè <laughs> nên mua quả này nha thì bây giờ mình gặp xin shiitake nè hấp dẫn nha <laughs> Ui. <laughs> Xin chào. Xin chào. Quay gì? Hả? Quay gì? quay YouTube Tại sao quay YouTube? Yeah, bây giờ là chơi cổ đủ phim nè Nên phải quay video nè Ok, làm yeah. gì? Là tuần trước nè mình đã đi du lịch ở Canton oh. à, Là khi đó mua quà cho Shinsuke 15 Nghe là thịt cắn bưởi à Ăn đi hả? Bây giờ ăn thử nhé Cái gì? Wow Cái này cái gì? Egg Egg không? Thật Shizuke không cảm thấy ép Cái này là hai con Cái này là hai con Yeah Giống như Ma quỷ Đau Bị đau Ghê quá Ý Cho rồi dài Ok <laughs> anh tưới nha cảm giác rất ghê không cái này là bên này là bên đậu này uh, dễ ăn nè oh lần đầu tiên Shinsuke tẩy cái này thì hơi đáng sợ nhưng mà vị này ngon ừ. sương trắng đặc đặc cứng nên không thể cắt nhưng mà vị này ngon nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé. Bye bye. Shinsuke Xin lỗi Quái gì? Hôm qua là Shinsuke ăn thử uh, Echo nè. oh. Echo sự thật là tên thật là Vũ nữ chân dài Vũ nữ chân dài ừ. Ê. Và phải nấu ăn à. Căng Đạo ừ, à? Ừ Sau, khi ăn thì chiên nè. Ê Nè, bây giờ là làm rồi nhá Ờ, cảm ơn Ok Wow Ê Chỗ tầng màu đen Ê Là bên ngoài là vừa nữa chẳng vậy kia không tỏi cổ rửa thì người đổ à, chà, chà, chà, chà, chà, chà, chà, chà, chà, chà. nhưng mà khi đó là người ta nói là hãy nhảy đi nhảy đi cho nên là vừa nữa nha à, nên người ta gọi vừa nữa chạy dài hôm qua cái này rất rất cứng nên khó ăn nhưng mà chính rồi thì dễ ăn đúng không ok ăn tươi nha ô oh! ừ uhm. tốn lắm hôm qua tôm nhưng mà tôm hơn và à cái này cũng cứng nhưng mà cắn ra được ngàn dẻ hả uhm. Risuke nghĩ ngon hơn hôm qua <laughs> Chắc chắn ngon Cái này là đặc sản miền Tây à? Ở Sài Gòn cứng cổ không? Lần đầu tiên Shizuke tại món này Hôm qua cãi không? Nhưng mà cái này không coi Shizuke ăn cái này thì không cảm thấy ép. bên Nhật Bản cũng có cái này à, bên Nhật Bản có <laughs> bên Nhật Bản cũng có giống như này sườn cá chiên sườn cá chiên cũng ngon ừ. cái này có thịt nha đây mình giống như sườn cá chiên dễ lắm giống như hôm qua mỗi ngày trở nên cải hơn hôm qua vẫn còn đáng sợ Shinsuke ăn ếch chưa? Bao giờ chưa? À rồi, ăn rồi Shinsuke ăn ếch nướng thì rất rất ngon giống như thịt gà không không tải ếch nhưng mà bên ngoài chắc chắn ếch và ếch là Shinsuke nghĩ giống như thịt gà bữa nữa trong nhà là mà gọi gì là ếch Sun Ek là Shinsuke Lý Sun Cả Jin ừ. cho nên là à, Ek thì không có vị Ek hả? Ừ. không có vị Ek các bạn ăn Ek chưa? không có vị nhé. có vị các bạn ơi ăn bữa nữa dịch tràn dài chưa lần đầu tiên kiện ăn cái này thì rất ngon Nàng hãy ăn thử nha Chắc chắn nấu ăn chín nè chín thì rất ngon Ok Nếu các bạn thích video này thì hãy share, like, subscribe nhé yeah. Bye bye